Và căn nhà mình thì à, đang nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay à, ngã tư của Quang Trung và cũng là Phạm Văn Chiêu và Phan Nix nha quý vị. Ngay sát bên là khu vực ờ, siêu thị ờ, Lotte à, đang xây dựng ở trên đường Phan Nix luôn cũng như là một vị trí phải nói là gần với lại khu vực công viên Làng Hoa và chợ ảnh Đông Tây nha quý vị. Và căn nhà mình thì được nằm trên con hẻm rộng lên đến khoảng 4 đến 5 mét và một con hẻm thông bàn cờ. Anh chị vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán nha quý vị. Với ở đây thì gia đình mình có thể là vừa mở văn phòng công ty cũng như là bán hàng online mỹ phẩm và làm tiệm nail thì à, rất là tuyệt vời nha quý vị. Nhà mình thì à, chỉ cách mặt tiền đường à, Phạm Văn chiêu chừng cỡ khoảng 100 m đi bộ mà thôi. Và con đường này thì cũng như là đang kinh doanh và buôn bán thì rất là nhiều nha quý vị rất là tuyệt vời với à, một căn nhà xây mới và được gia chủ đã tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Nhà mình thì một sẹc và một trục của trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên ngoài đây thì à, cũng như là đang buôn bán về nhà hàng dập hóa cũng là kinh doanh về những cái đa ngành nghề luôn, cũng bán hàng online và mở văn phòng công ty nha quý vị. Phải nói là một căn nhà xây mới và thiết kế đẹp với à, một trệt và hai lầu với thiết kế phong cách hiện đại và được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ kèm theo cho gia đình mình nha quý vị. Và một căn nhà sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Thì những ai đang à, xem và cũng như là đang quan tâm và lựa chọn cho mình một căn nhà ở trên à, khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là tọa lạc ngay trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ khi xem được video căn nhà này nha quý vị. Một căn nhà với sổ hồng riêng cũng là sổ hồng chính chủ và công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 khoảng rộng lên đến khoảng 2 mét nha quý vị thuận tiện cho gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài để được khoảng từ 4 đến 5 chiếc xe máy nha và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị nhà mình thì à, mới đẹp và à, thiết kế tặng nội thất cũng như là một vị trí phải nói là tuyệt vời ngay sát bên với lại khu vực công viên và gần với lại khu vực chợ Thạch Đà và ngay sát bên với lại trường học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 Một căn nhà mới thiết kế đẹp và full nội thất đầy đủ thì à, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ hơn 7 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha. Ở không gian khu vực phòng khách thì à, được gia chủ tặng sofa cũng như tivi và có à, hệ thống trần thạch cao cũng là đèn trùm, đèn led, để chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị. Và khu vực đường sau đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng vệ sinh cũng như là có khu vực bên ngoài rửa mặt này và có tủ lạnh cũng như là có tủ bếp thì ờ, được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ ăn cường như quý vị rất là đẹp và full nội thất rất là tuyệt vời Căn nhà này thì ờ, phải nói là một căn nhà với trong phân khúc khoảng hơn 7 tỷ một xíu và nằm trên con đường thông và đường lớn đường ờ, xe hơi xe tải quay đầu được nha quý vị rất là đẹp và đường sau thì chúng ta sẽ có giếng trời cũng như là khu vực không gian phòng bếp thì được gia chủ là thiết kế với những các cái chất liệu gỗ là gỗ ăn cường nha rất là đẹp và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái khu vực uh, không gian uh, phòng uh, uh, bếp của căn nhà thì được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị và có uh, uh, kính cũng như là dán tường này đấy và thiết kế đẹp cũng như một trệt và hai lầu với ba phòng ngủ và bốn nhà vệ sinh cũng như là có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Thì những ai đang tìm kiếm và mua cho mình mới một căn nhà ở trên khu vực quận cò Vấp và với à, nhà sổ hồng riêng cũng là sổ hồng chính chủ và công chứng ngay trong ngày Thì liên hệ khi xem được video này nha quý vị Một căn nhà phải nói là rất đẹp và full nội thất đầy đủ hết nha Gia đình chúng ta đang à, tìm kiếm và mua cho mình một căn nhà đẹp và sang trọng để ở Cũng như là mua để vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán, đa ngành nghề được Thì à, căn nhà này phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Vâng bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có khu vực và bồn tắm nằm này quý vị và có giường khu vực phòng ngủ đường trước thì à, khá là rộng cho nên là chủ nhà sẽ thiết kế với à, khu vực à, để một bộ bàn ghế ngồi uống trà và xem tivi cũng như là có giường và có bàn trang điểm kệ để tivi nha quý vị Khu vực đường trước của căn nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ là trang trí với những các cái chậu cây cũng như là những các cái uh, chậu cây và được uh, gia chủ làm uh, những các cái lan can thì được làm bằng uh, kính cường lực và có um, uh, inox nha những cái uh, thành inox rất là uh, chắc chắn và bền nha quý vị và bên trên thì uh, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn uh, chiếu sáng kèm theo là trần uh, thì trần gỗ ốp gỗ rồi và có cửa thì được uh, gia chủ làm cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và nhôm xin pha loại 1 nha quý vị rất là đẹp và tuyệt vời nha đại với không gian khu vực phòng à, ngủ thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi cho gia đình mình rồi nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời, nằm trên à, vị trí tọa lạc ngay à, khu vực trung tâm của quận Gò Vấp. Với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ 7 tỷ 700 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có khu vực à, à, bàn trang điểm và tủ kệ để tivi và được tặng thêm giường. Cũng là khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Kèm theo là có điều hòa và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là trần thạch cao và đèn led đèn chiếu sáng cùng kèm theo là những đèn chùm như quý vị. Một căn nhà xây mới và thiết kế đẹp mẫu hiện đại và một trệt hai lầu, ba phòng ngủ và có bốn nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị hướng Tây Tây Bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha thì à, đang được bên chủ nhà bán với cái giá chỉ có 7 tỷ 700 triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị một căn nhà với à, thiết kế đẹp và full nội thất nha không gian thiết kế rất là tuyệt vời và đẹp sang trọng nha quý vị khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có khu vực là sân phơi cũng như là khu vực để máy giặt đường sau căn nhà mình và đường trước thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ cũng như là gia đình mình chúng ta có thể là sử dụng làm phòng thờ đều được nha đấy còn không thì gia đình chúng ta sử dụng làm phòng ngủ và phòng thờ Đấy, và đằng trước thì ờ, chúng ta sẽ có khu vực ban công này ban công này thì ờ, gia đình mình chúng ta để ờ, phơi đồ quần áo cũng như là ngồi uống trà ở khu vực đằng trước đây thì cũng được gia chủ là uh, trang trí gia đình mình với những các cái um, bộ bàn ghế ngồi rồi và có trang trí khu vực ngoài mặt tiền thì được uh, gia chủ mua những các cái chậu cây rất là đẹp mà tuyệt vời nha quý vị một căn nhà phải nói là đẹp và đẳng cấp sang trọng